Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thức kiểm tra xem cái tài khoản Facebook của các bạn hiện tại có đang bị ai đăng nhập hay không hoặc là có đang ờ, để tồn tại trên một cái ờ, máy tính hoặc một cái thiết bị nào khác hay không thì ờ, để đây là một cái thói quen mà đối thường xuyên xảy ra đối với rất nhiều bạn tức là các bạn thường có thói quen là khi dùng một cái máy tính công cộng nào đấy thì các bạn đăng nhập vào Facebook thì các bạn nhập mật khẩu và các bạn khi mà các bạn ờ, dùng xong ấy thì các bạn lại không tiến hành đăng xuất tiến hành đăng xuất khỏi tài, khoản đấy tài khoản Facebook đấy mà các bạn tắt luôn cái trình duyệt đấy đi và như thế thì mặc định là từ lần sau trở đi thì là khi mà người khác mở cái Facebook lên thì nó sẽ vào luôn cái tài khoản Facebook của các bạn và cái thứ hai là các bạn khi mà các bạn đăng nhập Ờ, vào tài khoản Facebook ấy, gõ mật khẩu thì Facebook nó sẽ hiển thị cái phần là set password đấy, thì là các bạn vô tình các bạn lại kích vào cái phần lưu password đấy lại thì là ừ, từ lần sau trở đi thì cứ mỗi lần mở Facebook ra thì là tự động sẽ vào được cái tài khoản Facebook của các bạn đấy, thì uh, để kiểm tra được thì đầu tiên các bạn vào kích vào Facebook này nhé đây các bạn kích vào tài khoản Facebook Đấy, để mình mở ra cái giao diện ban đầu nhé cái giao diện ban đầu của Facebook này Đấy, trên điện thoại nhé thì ở cái đây có cái nút ba dấu gạch ngang này thì các bạn kích vào đây Đấy. thì ờ, trong cái phần ba dấu gạch ngang này nhé, thì các bạn kéo xuống phía dưới này trong cái ờ, mục là cài đặt và quyền riêng tư Đấy. thì các bạn kích vào cái mục cài đặt này Đấy khi các bạn kích vào cái mục cài đặt này nó hiện ra cái bảng là cài đặt và quyền riêng tư thì các bạn uh, tìm vào cái dòng mật khẩu và bảo mật nhé bạn kích vào mật khẩu và bảo mật này đấy thì ở trong cái phần mà nơi bạn đã đăng nhập này bạn nhìn vào đây này và bạn kích vào cái mục là xem tất cả này đấy. đấy thì nó sẽ hiển thị là toàn bộ những cái thiết bị mà các bạn đã đăng nhập Facebook và cái vị trí mà các cái uh, thiết bị đấy hiện tại đang duy trì đang ở đâu thì uh, đấy ở đây thì mình có đăng nhập trên các cái thiết bị như là Xiaomi Mi 9T này uh, Mi 10T Pro này và trên máy tính đấy. thì uh, để bỏ hết những cái mà những cái các bạn lưu ý nhé là cái thiết bị nào các bạn đang dùng thì các bạn thôi không cần đấy các bạn kiểm soát được thì thôi còn những cái thiết bị nào mà các bạn không kiểm soát được ấy các bạn không thứ nhất là các bạn không biết tên của cái thiết bị đấy cái thứ hai là các bạn không không biết là cái vị trí của mình đã từng đăng nhập hay chưa thì các bạn kích vào cái nút ba chấm này này đấy. kích vào cái nút ba chấm này và các bạn kích vào cái nút đăng xuất đấy thì nó sẽ bỏ nhá Đây, mình tiến hành năng suất hết khỏi cái Mi 9T này đấy Đấy, thì cái uh, Mi 9T của mình là hết nhé. Ở đây hiện tại mình chỉ còn hai thiết bị mình đăng nhập Facebook. Thứ nhất là cái điện thoại hiện tại mình đang sử dụng là Xiaomi Mi 10T Pro. Đấy, và cái thiết bị thứ hai là cái trên cái laptop của mình mình đang sử dụng Đấy, máy tính uh, Windows này Đấy. Đấy, nó sẽ hiển thị ra cái thông tin là các bạn đăng nhập trên cái thiết bị đấy gần nhất vào cái thời gian nào và địa chỉ là đang ở đâu và uh, và đối với một số trường hợp mà các bạn đã set cái mật khẩu lại ấy, thì nhiều người họ sẽ biết được cái mật khẩu của bạn trong cái trình duyệt thì để tránh cái trường hợp đấy thì các bạn một là các bạn có thể đổi cái mật khẩu nhé một là các bạn có thể đổi mật khẩu tức là các bạn đây các bạn đang ở cái phần uh, phần đấy này phần uh, nơi các bạn đăng nhập này các bạn ấn quay trở lại này đấy xong các bạn vào cái phần đổi mật khẩu nhé đây dòng này đổi mật khẩu thì các bạn tiến hành đổi lại cái mật khẩu của bạn và một cái phương án tiếp theo nếu mà các bạn không muốn đổi cái mật khẩu bởi vì cái mật khẩu của bạn là đang là cái mật khẩu các bạn đã nhớ rất là lâu rồi thì ờ, các bạn sau khi tiến hành ờ, gỡ các cái thiết bị kia ra đấy thì các bạn sẽ vào cái phần là sử dụng xác thực hai yếu tố rồi đấy, xác thực hai yếu tố này các bạn kích vào đây này các bạn sẽ tạo một cái phương thức bảo mật tiếp theo để tránh cái trường hợp mà kể cả người khác có mật khẩu của bạn nhưng mà cũng không thể đăng nhập vào được Đấy. thì uh, như mình mình sẽ khuyên các bạn nên lên dùng cái um, dạng tin nhắn văn bản này thì mỗi lần các bạn tiến hành đăng nhập nhé đăng nhập cái Facebook thì nó sẽ có một cái tin nhắn gửi một cái đoạn mã về cái về cái cái, cái số điện thoại của bạn đang sử dụng này này thì như vậy là nó sẽ tiện hơn còn à, cái phần mà ứng dụng xác thực này hoặc là khóa, khóa bảo mật này thì uh, nó sẽ hơi phức tạp hơn thì mình khuyên các bạn là nên dùng cái tin nhắn văn bản này nó sẽ dễ dàng nó tiện hơn nhiều đấy nhá mình sẽ tích vào đây này đấy và mình nhấn vào tiếp tục thì đây chính là cái số điện thoại của mình mình nhấn vào tiếp tục này đấy thì à, sẽ có một cái tin nhắn gửi về gồm 6 chữ số đấy thì mình sẽ nhập cái ờ, mã vào đây bảy sáu năm chín ok mình nhấn vào tiếp tục này Đấy, thì cái ờ, xác thực ờ, hai yếu tố đang bật này thì như này thì mỗi lần các bạn tiến hành đăng nhập trên cái ờ, thiết bị bất kỳ một cái thiết bị nào nhé thì sẽ đều có một cái tin nhắn ờ, một cái đoạn mã kiểu dạng mã OTP gồm 6 chữ số gửi về cái số điện thoại bạn đang sử dụng này để ừ, bạn phải nhập cái mã đấy vào thì các bạn mới tiến hành đăng nhập được thì như vậy thì nó sẽ đảm bảo cái tính an toàn của cái tài khoản của bạn đối với ừ, bất kỳ một cái thiết bị nào khác thì ờ, như vậy là trên đây mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách ờ, kiểm tra được cái tài khoản Facebook của các bạn hiện tại có đang đăng nhập hoặc là đang online hoặc là bị một người nào khác đăng nhập trên một cái thiết bị nào khác không và ừ, các bạn sẽ tiến hành gỡ bỏ cái cái cái tài khoản khỏi cái thiết bị đấy đi và cái cách thứ hai là giúp cho các bạn đảm bảo cái tính bảo mật ừ, của cái tài khoản bằng cách là sử dụng xác thực hai yếu tố bằng phương án là dùng cái cái, cái uh, tin nhắn SMS tức là mỗi lần có một cái <clears throat> mỗi lần các bạn tiến hành đăng nhập thì sẽ có một cái tin nhắn gửi về thì sẽ giúp cho các bạn là uh, đảm bảo là không có một cái tài khoản nào à, không có một cái thiết bị nào khác có thể đăng nhập được vào cái tài khoản của các bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.